Welcome to Ốc Ngố Channel Quạt quạt quạt <laughs> Có nhiều bạn kêu mình làm custom man đi Nhưng vấn đề ốc đã nói lần thứ N rồi là custom man chưa tác giả nào đứng ra Và ghi chính thức về custom man hết Có nhiều video người ta làm người ta chỉ miêu tả về ờ, ngoại hình của nó thôi <clears throat> Với lại dựa trên một số game người ta có sẵn người ta miêu tả vô Nhưng mà mình đang chờ đợi tác giả Một tác giả bên ờ, web của Trevor Harrison cộng đồng fan bên đó đứng lên ghi thì mình mới dám làm chứ không bây giờ làm á thì lại bị bắt lỗi về sau người ta có, có ghi ra lại bảo là kênh mình làm sai này nọ đó cho nên bù lại các bạn nên ờ, làm một nhân vật khác đó chính là chiếc thành god tiếng việt là con ma gà à, nghe ghê không con ma gà nó có rất là nhiều cái tên khác cho thấy sự nổi tiếng của nó god of chicken là gà chúa à, nghe thôi là thấy uh, khá là ngon rồi đúng không rất là may mắn á, con gà này nó không ở chung vũ trụ với hai nhân vật đình đám một là ksc hai là nồi gà siêu to siêu khủng lồ các cháu ạ à. đấy rất là may mắn đúng không theo mô tả thì con gà này có thể cao từ 2 cho đến 2,3 mét không biết chiều cao nó phụ thuộc vào cái gì nhưng mà có những hình ảnh fan mắt thì nó khá là thấp mà hình ảnh tác giả gốc thì nó cao hơn cả một cái cửa thì anh em tưởng tượng một cái cửa bình thường á nó sẽ rất là cao cho dù là nó có chiều cao rất là cao như vậy nó chỉ nặng khoảng 10 cho đến 15 kg thôi hai yếu tố trên cho thấy là con ma gà này rất là gầy gầy chơi cả xương thay vì những con gà khác người ta có cánh còn nó thì lại có đôi tay bàn tay trắng làm nên tất cả trên bàn tay con gà này nó có bốn ngón tay ba ngón rất là dài và một ngón tay giống như là ngón cái của ngón tay của mình ấy Nhìn tới phần đầu, chúng ta thấy con ma gà gần như có con mắt á, chiếm 50% khuôn mặt của nó. Màu đôi mắt là một màu đỏ như là màu máu, với cái chồng đen ở giữa nó sâu như là một cái hố. Anh em có thể nhìn kỹ và phóng to cái hình lên để mà xem. Phần mỏ của con ma gà này á, nó hơi vô lý. Thường là mỏ gà sẽ là tròn và nhọn, còn con này dẹt và nhọn dẹt như mỏ dịch á nhưng mà nó rất là nhọn nha đừng có thấy cái mỏ dẹt vậy mà là tưởng không hết sốt được bệnh nó mổ một cái là lũng sọ đó mấy má có một thứ khi mà nhìn vào cơ thể của nó sẽ gây chú ý cực kỳ luôn đó chính là một quả trứng cái quả trứng này phát sáng như là ngọc trai và nó nằm ở chính giữa lòng ngực của ma gà cái đó ốc cũng không biết là trứng hay là gì đó nhưng mà nó là điểm nhấn chắc chắn là điểm nhấn luôn nhìn vô là thấy ngay và tại sao nó có hai cái tên nghe khá là mâu thuẫn một là ma gà hai là chúa gà à, anh em nghe mâu thuẫn không để mình giải thích cho anh em nghe cái sinh vật này là một sinh vật cực kỳ ghét những người ăn thịt gà và làm thịt da cầm có thể nói là nó đang bảo vệ những sinh linh ờ, cùng chống lòi với nó thì nó được gọi là chúa gà đó còn những người ghét nó thì nó là nó báo thù cho những cái con đó thì nó gọi là ma gà đó anh em thấy cuộc đời mà đơn giản cho nên các bạn có thể ờ, ngừng ăn thịt gà sau clip này nhé. <laughs> Nói vậy thôi chứ đây là một tác phẩm các anh em đừng lo Thịt gà rất là ngon và rất là bổ Sự hiện diện của ma gà hoàn toàn là không ở một chỗ cố định đâu Có thể ma gà phân bố ở thành thị có, Cũng có thể là ở trong gừng gú Nói chung á là ma gà nó chỉ xuất hiện chỗ nào mà tiêu thụ gà hoặc là có rất là nhiều gia cầm Nhìn chung thì nó cũng không nguy hiểm gì mấy Và đó là toàn bộ nội dung của Ghost Chicken ở hiện tại Nếu sau này có cập nhật gì mới thì ốc sẽ cập nhật sau Mọi người thích video này để lại một like, một subscribe cho kênh Và đừng quên theo dõi kênh của ốc nha để kênh ốc lên được 40k Quảng cáo đè đây là kênh livestream của ốc tại Facebook Anh em nhìn vừa vô anh em đừng có nhìn cái mông của uh, ai đây À Tokabi đó Nhân vật một uh, game Gamosit Đây anh em có thể lên Facebook và search G6S ốc phu nhân và like theo dõi kênh của mình nhé. Mình rất là thường xuyên livestream bên kênh này, rất là điều độ luôn, cho nên anh em đừng bỏ qua. Đây là một trong những video min mà thường sản xuất bên uh, trang fanpage này. Anh em có thể qua đây xem để giải trí, có thể là lúc đầu anh em chưa hiểu về con game này, nhưng mà mình sẽ cố gắng truyền đạt anh em một cách dễ hiểu nhất. Đây, nó khá là vui ok và quảng cáo đến đây là kết thúc tại vì mọi người chúc mọi người buổi tối vui vẻ